Wa wim gijak bam mıdır tıyını ram go Jesus go hat kem go namıt bam mıdır pohvi vasındır. Nam go hanay namıt dırk bı ha kijo go non wi. Cham tu bı batis kanuf tam go Jesus go namıt ban bahi. Wa cham ri nham not katuk dır dırk bahi. Nam go dai po man mi kanay yat na sợ su dai jam go kanuf. Wa mo am pekay gam ha kuf wa ai mıt go hat kam kak nuf tam nam mudra kim Tiberias. Narmian bai jer oi jahurav na pa iskot tura. natpa isichutas chav gijak go Jesus nat tuhama guhat kam. Guba nago champay ahim go Jesus nam tay nura, ni go non wing kum champay hoin nam munam kipo, wa namatay batutis kak noftam, puhimit bam mudrak kapernaum namatwagagam. Wa namatay bam mudr tutis wasin dir guhat kam, ba ipisa pichumit go Jesus, wap tuddam, papit jokyam mudrak tusinya doon, at bam mudr tayim nuraimak. Wa patut dago Jesus. Tusil kamanyapo am tuda na pimashkain kamingage minyadon. Na pimgyo vach biyojo. Gun hiushiko pimshimga angan hashirom dokam na nyawishchu aichum na puchudonia na turich baim dokam. No nyashago kam katapu ichobua kabagucham. Mo pimcham gam ir irdat oi pudan hadon. Shimga anga da pim na pim hajjo hivi akago koi na cham tuhunga. Cham tu na pim dai ban tu tu nchukago koi na am pish tuhunga na kanom gugu shinji ham tutko guha pim simga anga da ina shaggam maham am watanai jija gungu kora napim wa wavi akka go koi go ina cham to hung ani jo tumak no aro isui mul jatin chan nat gu puin chu dak ban hot gungu kora wa ba hi chuk kamat hup tut dam haj gi ha khij bai net ju himi pu himi na shi ja go dios wa patet da go jesus jo dai na pim vơ sha mohur kin te hun ja an hin voi nar sil kam nat goi ban hot wa tut da mab gyo Jo e na ma nop dunia gutu na rich ba im do kamit nyo inchu na na chu cham pa nyo na chu at hun ja pom vui no wa wir sil kam na pash kai hap na shum kai mi uan tam na tu uan na go moises na sak mo pa oiret gam pa shavum go hai chop sikat na wap tano hamak de gu jam kam go koi gu na sak mana te ka wa patut de go jesus tu sil kamanya po ham te da mat gam ji arap mo pu cham ma aga hina pe pim tu a Nagucham tudil go Moises na hamak da gujam kam go koi. Gungu kora hina hamak da. Kugurman hina shong gada. Gumat gam dinan an shiv ya a na naschum tumak ban kamun gungu kora. Irishku koi he na pucham tohung. Vago koi na Dios tumak hirbam makam hijam. An vaya hamat to da gohat kam nahasha kij bainam dunia na wahamakia gu Dios gujam kam go koi go nam kin gam hapwa do dua ka goha im da ban. Wap tëd dam. Ena pitmakia gutu pushku ko ina ba. Wapatet dago Jesus. Ani jordi gushku ko ina rich jamkam. Waguharo inut watuhun an hinwui. Happy biom wus nina chamka biomka. Nikuchamka tanomka. Nagugam mahaban watanoi jijagungu kora. Kugu hai jet jitcham tuhu ginya peminut kui banyot. Sia kun gutui hamna inchu da tup tobua gutu na rich ba imduka. Daigu ina tuk po ya à, kahu hurtu da gungu kora nam siam wasiam rim gugu shinyam tuhun jaan hinwui và waan mi jiragogu jachamahichehi nanigguan cham toashka inkam bahi bam mudir hijjam nan ya ai wij ai shim vai choboi me nan haj urgin dur guapina tash pushin chu nigunat banyot nagugun gu korahap ne khija naguina tuk poya kwa hurtu danam wat hun jan hinwoi hija nam gam và kai gida nawahano na payok tum kugal ya ji oingan chamatulin chudain dainen cách jikas jamak có giobahap ni akmo pis a gungu koranat banyot. Navuj gunamu kismate tinker, no mutwate hun narsilkam nanyas chuaga, gamma haa matenejija. Any bahawaiji kasjamak napayok tumkugal jayaji oingan. Wapijamba kamut guga garkam Israel kam napatut dago Jesus. Anhir de gushku koi, nành bam mudder him his jam. Bai hi nyok komut, hup kai jam. Hashkwa pui kai jihadun. Chamar de go Jesus tugim. मारान गहोसे गुद अन अचो पिस्मद हाज गिही कु पिचाम मदर हिम गुनगु हा खहे सूस न मशकाजा त मोपेम चम ताद नगु चमच जा तहां हारमपोया खुरटुनि जरवाज़ जेका गति जाम जो तमकू गजा जे ई गान yak to uan ismi uan nat pay to uan nakmadet guinamban kamun ihap to a agi agimag gungu korabhuk napum kaich. Gudios wis kahamat tula nahu kat kamguni okin. Vaji hap nikain kyo pum kaich. Naguinam huk wis a hurk nisbinyak kabuinyur gungu kora. Duk pish bais mate tikaya am nanyas to ha a agi Kugo gungu kora chamharo inay ni gumasik. gili hirij uan. Dai an hinanywa nay. bam mother him his jam na pipe to e. po yapoam teda. Guaroi nut watahe nyan hinwoi. Gam mahaban watanei jijagun gukora. Nagoan hirde ku koi gush jam kam. Hir jamkam. Hirsilkam yonam to koi gomana go hug der kamano hano mum oi pe gam pimgampish. Kogupoi pishop koi mate. Guan gush jam kam go koi na nanyagatup kaich. Pucham to hung he. Wa guaro ina to hugia. Cham katomum go im dagaramban. Nago kain kam an de gush ku koi na jam kam. nabaguharoi nutpuni batuhu gamhu badua kaguim nagaramban nagujiji koi nanyan tumak hirin chuku na nit bahamakim nam tohugia wish na hug guhatkam nam wakin gamhu puwadudua kaguhaim daban wagio bai pinyo mat guga gar kam israel kam kai jam hash wa mag tupkai jihadun haj gijoi pich makia gutuk ganat chohugia guhina guha ka guhesus namat gio wahin yokwo wa patidda tusil kamanya poham teda Guaroi nut cham to hu din chuku, gyo nut cham to igu nya ur, anya ni chi jam der bahi, cham to ban tenai ji jagun gu kora. Nagu guharoi nut watu hu din chuku, gyo nut watu igu nya ur, gam mah ban wa tenai ji jagun gu kora. Nan wa an mi jir cham to katulin chuda. Dai nan po wai ji kas jam hano na pa yuk tum kugal jaya ji oingan. Nagu din chuku gyo ji nya ur, irdi pis gush ku koi. gu tu tu tu tu ich pui' pui' na na cham cham Wakgoharoi notwatojuyin chukukyo notwatoigo ñe'er mawatkkë ichgogdet. Wapoinhallgunyë koranachamtomomkë anpoichamoptomomkë nangubamëdërjimia. Wakgoharoi notwatojuyin chukukyo notwatoigo ñe'er nanyashbakay chamkatomomkë da'ëp kuim di' Añehi nanybardi'igushkë koi na nanybamëdërjimi jam. Chamtopochom nagumanana mashchom koi mëkgobëjëk dërkamguhamwopxikat namëtpu'ipëxop koi. گماٹ گم نو تروئی بات توہو گوئی نان ہسچو تماک گم مہ وو کہ گیم درم بان ہاں نی توہ آ گی گو ہے سوس گئی نام میپوئی کپر ناؤ نمپ چیپ اسرائیل کمہ ات کم وو اجت گئی نام کئی گو ہے سوس گی لے ہائی الین ہم گوپو تستو ہب کائچ ہم ہراؤ گی اسمات گی لےم کائچ گو ہی نجب اسمات گو ہے سوس نم گی لیس ہائیم علی نہ ہس توہ آگے جیمک و پاتر دا gili mishaim kai jinya panas na pemshin ko hasha pemwap no nia no go an net banhot gunge korana nia katu aga hot moda ba ni putu sanit bhum munya kis jam na nit pai jir bahi ji mo ha ma mu ma hai na pem tehun ja bu sha mu hur kana nya sham tedda na ba ham tahan ja gunge koragu ju du kam hi uan im da na pem wa smat kana hasha ka ma am tenai ji ja na go go dek pis cham hu iskat ma chi apem na go dai go tu ya kam ji oing na pem ban te tencho Pui na haja pe ma ijet na pe mgocham to we sha mohor kin te hu gi nyan hin boy. Va ji na po ye kai go Jesus na go po we pe ba ismat ka na mas chom cham we sha mohor kin te hu gi nja. Hap na haj gu na haroi ma shi ku sa na boy be ja. Mi jer ba ge op sha te in chu shi na haja ba te da hup kai. Kai kam cham hu jat te hu nja an hin boy go haroi no cham po ya kur tun gu ngi kora. Va ha no der mu cham ka kai gi dam go Jesus gu nam ka kai git. Cham pai ka a da am. Mi jerbahaj pisnamudug mi hivi gumambuj damango gunon vin go Jesus. Shihatuk kanom pui vajon nam kait gada, hupatudda. Api ma pui chahop kam gugu sinya pimin kait gada. Vabahinyo go Simon Pedro hup kait. Pad gichibaha kop baya. Nagucham haro iha shwirga kam na haj apin hadun nyaj agin yan hashak gam hajam vatunay jija gudgu kora. Gu ajdai apij bay vam nơi jemi. Nachit gubu si chuhurkan vatuhun apum vui. Nat gubashmat na ba pirdi gutsyo ikam na pirmaran gu Dios nat mamot. da go Jesus. Jo puka inka manit jo ham gugush api mambush damangok na pimhirin nyonovka. Guhina go madet champu yolin. Naguday muhak tuk gin guhaok. Waji na po ihukay go Jesus. Guhuda iskariote maran gu Simon iskariote na agatup kaich. Nagujir di madet gumambush damangok gunon wik namashik kusa katuk nam voy buidja.